sang lang đâu ăn lok lok cơ oh lang ang sang ko chok lok ko tai bong ni han da ho oh thank you bhai Hello and welcome back to Kira Vlogs YouTube channel. Normally, pini video sawang ke school hem namji pura school hemdam da da jadi. you have to be ರಂಗೋಜಾಕ ನಮಗೆ ಆಡು ಆಡು ನಮ್ಮ ದಮ್ಮಳಿ ದಾಗ ಜೀರ್ಕಿ ತುಂಬದು ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ತಿ ಮಗ ನಲ್ಲಿ ತೈತಾ ಇಲ್ಲ ದಮ್ಮಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಇರ್ವ ಜೋಡ ಅಂಗಡಿ ತೈತಾ Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, pergi oke, yang oke, oke, oke, oke, oke, oke, ini oke, oke, party oke, mat ah oke oke, oke, nasi oke oke, oke, oke oke coba oke, mana oke, oke, oke ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಜುನ್ ಬೈಯೋಲ್ಲ ಸ್ಪೈ ಇಲ್ಲಿ ಥೇಲ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಕಿಜುನ್ ಪಪ್ಪುಲ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಸತ ಟ್ರೈ ಆಯ್ತು ಇಸೋಲೋಗೆ ಸ್ಪೈ ಜಲ ಎಪ್ಪು ಗುಂಡಾ ತಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ಲಿ chumi mà chumi mà phương làm thế Are. Gunda. Ah. Nah वो फिलॉक लग गया đang luôn đang đi rồi cái lo. mau rồi mà nó yên vào đấy nên bạn lo. Nanti. Nama nó mà enam khả năng nằm đó nó cho cho con nhé rồi là à phun thân tới đâu vừa anh chết lắm à cho nó thằng nó được tân long chân à bóc xong bây giờ tuân ta chết được rồi yong yong yong chú bông bơ kê cho có tháo bao nó này tháo bao này mà là bàn đàn đi là dùng Sila lepik lah, mir milis sama yang kuat kepulak kerana lah ya. Sila lepik ya. Pakai wo. Pakai. Oh kecup, pik tilo bini. Salah wasas sila. গেলা একদম আছো বন্ধ মরলি নাচো নি বাবু এসো এসো ও এসো লাও মামা তিনি লাভ করলে ও হো চলো কেনে গা ভাল না চলো চলো আনালি দিলাম আন হেগে দে দিন দিন হেগে Ke sono ke kamu Baga po. Oh, asal iya. Oh, ba lapu. Oh, maro lang Oh, ka. Eh. Anak lama. Bukan. Oke, cukup Chalo na ke. Anchoy na Oh, Ano na kami mo si lama? Hah? Ani Tahu. Oh, eng. Jualan dulu. Hoi. Han. Han. Ayo mulu. Ah, ini ban. Tak kedelo. Kam. Kam ban Taiwan. Apa itu nanti? Nak itu lah matang kamu nanti. Oh, lepuh ya. Sini malah hanja. Sini mak. sang lang đâu ăn đâu lộc rồi, ô lang ăn sao mà có trong lộc cô thầy bông này ăn đâu, ô thank you bye. Eh, Jun Jun જૂન રપે ના ખબરો પી ગયો બની ગયો ખબરો બો lagi tuh Jun. Oh, eh, eh, itu lah lo yo lo mau dong apa ini lo yo anak bo kujon ke eksen Hah, kedam lo lo. Salam mir, kamu belum pergi. Ah, jauh. ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೊಂದು ಮೈ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಾಟಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಕಮ್ ತಂಗ್ ಹೈಲೋ ಹೋಗ ಅಂತ ಚೂಲಿಂಗ್ ಲೋ ಹಂಗೆ ಆನೆಷ್ಟು ತಂಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಂಗ್ಸ ಬರಗೆ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಬೋ ಮುಟ್ಟು దాని ఇటు ముట్టు నమ్మకం ముట్టు ముట్టు ముట్టు ముట్టు గుండాప్ దిగజా పక్కన thấy nằm cái đang không rồi về đi chạy chạy rồi đó là nó phun nó ăn đam yêu chỉ xịt chạy chạy luôn mai cái đầm là mình cứ sao đầm biết chưa hết rồi chưa liên luôn em một chỉ tông thứ ba nào mà bye bye see you next time rồi kia rồi ui sao đúng xong này cái vàng xin được mà đi năm mai cái bò rồi cái bò sẽ xin được bao nhiêu đây